Xin chào tất cả anh em nhé Hôm nay à, cũng đầu xuân năm mới Tôi à, xin à, gửi lời chúc đến tất cả anh em Một năm mới làm ăn phát tài Vạn sự như ý Mọi điều bình an Và <clears throat> khi anh em đi chơi tài xỉu Lắc tài xỉu Ở những cái sòng tài xỉu ấy Thì lúc nào cũng luôn giành chiến thắng Đấy là một cái lời chúc đầu năm mới tôi muốn gửi đến anh em thì cái clip này hôm nay tôi muốn giới thiệu anh em về một cái bộ hột tài xỉu hoàn toàn không tang nhé tôi nói đây là bộ hột tài xỉu hoàn toàn không tang để khi anh em đi lắc tài xỉu đánh tài xỉu ấy, thì có thể là giành được chiến thắng ở đây là tôi nói luôn đây có thể coi là cái cách đánh tài xỉu mới nhất hiện nay đó là chúng ta sử dụng cái bộ ờ, hột tài xỉu bay nhiều anh em nghe thì cũng thấy là lạ đúng không nhưng nhiều anh em đã, đã sử dụng qua cái bộ hột tài xỉu bay này rồi thì thấy nó rất là ok về cái tác dụng của bộ hột như nào thì có nghĩa là khi chúng ta có thể đăng tài chúng ta gọi lắc qua xỉu <clears throat> và ở xỉu chúng ta lắc về tài được đấy gọi là bộ hột tài xỉu bay thì, uh, hôm nay tôi uh, muốn gửi đến anh em cái bộ sản phẩm này trước tiên là để cho anh em đi chơi là tránh uh, ví dụ như là tay cái ấy, mình làm tay cái nhé thì chơi có thể cho một cách sao an toàn tuyệt đối thứ hai nó là hiệu quả bởi vì tôi nói luôn với anh em cái bộ sản phẩm này của tôi nó là những đồ không tang còn à, tại sao tôi lại gọi hột tài xỉu bay thì tôi nói luôn này <clears throat> bộ này chúng ta có thể đang tài đang xỉu như này chúng ta có thể lắc qua tài hoặc là đang tài chúng ta đưa về xỉu được hoặc là chúng ta có thể giữ à, mấy chén tài hoặc mấy chén xỉu đấy là cái ờ, cách chơi tài xỉu đánh tài xỉu bịp không tang mới nhất hiện nay à, tôi nghĩ là anh em nên ờ, áp dụng vào để chơi bởi vì cái bộ hột này thứ nhất là không tang thứ hai nữa là khi có xảy ra chuyện người ta có muốn trẻ hột ra ví dụ như là người ta thua nhiều quá nhé chúng ta có thể trẻ hột ra thì vẫn không có gì ở bên trong đấy cả thì bây giờ trước tiên tôi sẽ thử soi đèn này cho anh em xem nhé anh em nhìn này hồ rất là trong nhé Rồi. trong suốt luôn soi kiểu này thì tôi sợ nó lóa màn hình anh em khó nhìn đây Đó, anh em nhìn này. đây là tôi soi thẳng nhé Đó, bộ hột rất là trong anh em này đúng chưa không hề có gì cả trong suốt luôn Đó. đấy là về phần à, soi đèn như thế rồi bây giờ tôi sẽ thử nam châm cho anh em xem đây miếng nam châm em nhìn này hoàn toàn bình thường anh em nhé nắp cũng thế thôi khi ờ, về cái ờ, <clears throat> bột này khi chúng ta có thể đang ờ, xỉu chúng ta có lắp về tài hoặc tài chúng ta có thể lắp qua xỉu được bây giờ tôi sẽ thử cho anh em xem ví dụ đang xỉu à? à xin lỗi tăng tài tôi sẽ lắc qua xỉu đó hoặc là xỉu này chúng ta đưa qua tài đấy bây giờ tôi lại đưa về xỉu nhé một bốn năm ờ, đưa qua tài một bốn sáu này bây giờ nói chung là khi lắc chúng ta vẫn nói với có chén phản nhưng mà nó không phản nhiều bây giờ tài tôi có thể giữ tài đó 446 này giữ tài tiếp nhé 456 này giữ thêm cái tài nữa này 552 này tiếp tục tài nữa đó, như trái này là bị phản anh em này bây giờ tôi sẽ đưa về tài luôn này đó, 146 này bây giờ tôi sẽ qua đưa qua xỉu thôi bây giờ tôi sẽ giữ xỉu nhé một cái xỉu này hai cái xỉu này ba chén xỉu này bốn chén xỉu này năm chén xỉu này sáu chén xỉu này 7 chân xỉu rồi đến bão này Đó, rồi qua tài thì đây tôi nói với anh em đây nó là cách chơi tài xỉu hoàn toàn không tan